xin chào mọi người, à, chào mừng mọi người đến với kênh Car Fashion. À, lần đầu tiên à, Hải xin gửi lời chúc sức khỏe đến à, tất cả quý vị khán giả và cùng thể gia đình. Ok, à, chương trình hôm nay là tiếp tục người dùng đánh giá xe và vị khách mời đặc biệt của chương trình hôm nay đó là anh à, một người rất là nổi tiếng có tên đường luôn <laughs> à, có tên đường luôn đó mà mình quen biết được uh, cách đây chắc cũng 15 năm rồi 15 năm một thành viên kỳ cựu ô tô Sài Gòn đó là anh à, Lê Duẩn à. thật ra tên của anh là Huỳnh Lê Duẩn à. nhưng mà cái tên ảnh chứ Lê Duẩn nổi tiếng quá nên ảnh đặt tên Lê Duẩn chơi trên diễn đàn chơi trên Facebook uh, trong thời gian uh, rất là lâu thì uh, đây là chiếc xe uh, Volkswagen Tiguan One à, của anh Lê Duẩn và mình có dịp à, hôm nay được à, trải nghiệm và cùng anh Lê Duẩn chia sẻ những cái à, điểm đặc biệt về mẫu xe này và anh Lê Nhận sẽ đánh giá chiếc xe này vận hành trong à, hơn 3 năm qua thì cảm giác ban đầu thì nói chung là nút nè à. tính năng nè ừ. nó tuy là thương hiệu Volkswagen nhưng mà nó có gì đó nó giống giống như Audi về những tính năng những cái nút những phím bấm này kia bởi vì mọi người đều biết là Audi thuộc quyền sở hữu của Volkswagen anh Lê Dũng là như tham gia diễn đàn Tô Sài Gòn năm mấy ta? Anh nhớ là năm 2004 204. 204 thời gian đời đầu tiên là em mới lập forum luôn đó đúng rồi đó lúc đó ừ. là là anh Lê Dựng cũng là người à, th thành viên kỳ cựu năm 2004 tham gia ô tô Sài Gòn và chiếc Volkswagen là chiếc xe thứ 8 của ảnh nên có thể đánh giá là có thể là ảnh à, không chia sẻ được à, nhiều nói nhiều nhưng mà về trải nghiệm lái của ảnh là một người chắc cũng là có kinh nghiệm rất là nhiều ừ. đó thì uh, trong suốt thời gian uh, trong suốt 8 8 chiếc xe anh sử dụng anh có nhớ là chiếc đầu đời là xe gì không anh à, chiếc đầu đời anh mua năm là 1999 là chiếc Honda Accord couple hai cửa wow à, vậy à, luôn <laughs> ừ. cho là nhưng mà nó được sản xuất từ năm 1988 1988 xe xe hai cửa couple đó là Honda là gọi là sờ xe là huyền thoại huyền thoại GDM đó đúng rồi đúng rồi rồi anh à. xe đó đầu tiên của anh Accord nè tới anh xe thứ hai xe thứ hai thì anh mua anh chiếc uh, Toyota Corolla Altis năm 2003 2003 Altis rồi đó anh đó chiếc đó là thì anh mua từ trong hãng Toyota mới luôn, mới luôn. rồi ok sau đó năm anh đi được khoảng năm rưỡi hai năm anh đổi qua chiếc Ford Escape Ford Escape ba ờ, uh, chấm Ford Escape là chiếc xe anh em đi uh... em đang ờ, có đó À, đúng có và chiếc đúng. xe là hình như là anh có tham gia caravan đi uh... Ờ, FFC luôn FFC à, đi à. Campuchia Campuchia không Campuchia là anh đi chiếc uh, Corolla Antis Antis FFC à. là thôi FFC rồi đúng rồi rồi còn chiếc nào nữa anh nhớ chứ sau đó anh uh, bán cũng đi năm năm rưỡi anh bán mua chiếc uh, Mondeo Mondeo, rồi 2.3 xe nhập anh cuối cùng uh, anh cũng đi em nhớ chiếc chiếc chiếc chiếc này là chiếc uh, em hay đón con đi học gặp anh à, đi chiếc uh, à, à GLK đúng rồi Mercedes GLK, GLK 250 2014 rồi chiếc thứ bảy đó phải không à, đó là chiếc thứ bảy đó thứ bảy và à, chiếc thứ 8 là à, Volkswagen chiếc đúng rồi thì à, đối với một người đã có trải nghiệm nhiều xe tái nhiều xe thì anh là một người đang lái của một chiếc xe Mercedes là cũng là một cái thương hiệu gọi là luxury rất là được nhiều người ưa chuộng tự nhiên rồi anh tại sao lý do là sao mà anh đổi qua một chiếc xe uh, Tiguan à thì cái ờ, nói chung cái cơ duyên của nó cũng có ờ, nhiều vấn đề ừ. thứ nhất là khi mà đang trải nghiệm chiếc Gio Khay 250 đời 2014 á yeah. thì anh chạy được ờ, vài tháng nói chung nội thất rồi cái mẫu mã cái công suất nó lái cảm giác lái rất ok ok nhưng mà anh theo quan điểm của anh do anh chọn xe hay sao đó nói chung có thể là mình không được may mắn thì <laughs> xui xui xui xui, xui, xui. mình mua nhầm một chiếc xe có nhiều trục trặc nhiều trục trặc à. trong uh, hai năm mình vận hành anh có thể kể là hai năm anh lái xe siêu cây đó bị trục trặc gì tại vì à, anh thứ ờ. nhất là anh tức là siêu cây anh mua lại của một anh bạn ừ. chơi uh, trên ô tô Sài Gòn của mình lúc đó là khoảng 12.000 km thôi xe à. còn mới can thì anh chạy về khoảng vài tháng thì nó trục trặc là nó nhiễu ở dưới nền gạch của nhà anh á yeah. Dạ. nó nhiễu cái nhớt màu xanh rồi. sau đó anh đem vào hãng thì người ta kiểm tra là do cái lỗi là cái ron của hộp số phụ nó bị xì rồi. sau đó người ta thay thế rồi Lúc, trong thời gian bảo hành luôn trong còn, à, còn thời gian bảo hành miễn phí luôn miễn phí sau đó anh chạy cũng thời gian bắt đầu nó tới cái lỗi nó là do dây curo với cái pulley á ừ. nó hú anh cũng vào hãng cuối cùng người ta cũng thay thế cho anh miễn phí luôn miễn phí luôn và cái tình trạng nặng nhất là sau đó anh đi cũng khoảng được ờ, bảy uh, tám tháng một năm thì anh nghe cái động cơ nó hú à nó hú tiếng hú nó rất là kỳ lạ sau đó anh vào hãng uh, để kiểm tra thì một hai ngày người ta kiểm tra người ta phát hiện là cái lỗi hộp số phụ à, số phụ à bị hú thay luôn anh thay thay luôn <laughs> mà hên thời điểm đó là luôn. bảo hành à, mình đã mua gia hạn bảo hành miễn phí cho nên sau cái thời gian đó sau bảo hành sau bảo hành là bản à, luôn phải không sao thì hết bảo hành thôi ừ. anh nói chung nền kinh tế cái kinh tế của mình nó ừ. không kham nổi để nuôi một chiếc xe sang à. cho nên thôi anh quyết định bàn với bà xã là thôi mình bán mình đổi qua dạng xe phổ thông mình chạy cho nó nhà... Ờ, cho nó kinh tế một chút anh mua xe được nhưng mà khi mà để bảo dưỡng bảo trì những xe mà sẽ đi thì anh quá sợ đúng không đúng rồi đúng nó cao đúng, quá đúng. nhất là bộ hành thì không sao nhưng mà hết bộ hành thì phải trả tiền rất là nhiều đúng đúng đó nhưng khi nghe động giá xong mà sửa chữa này trăm triệu hai trăm triệu là mình cũng hơi ngộp hơi ngộp hơi ngộp thiệt đúng. thì lúc mà anh đổi qua cái xe từ cái xe GOK thì chắc chắn là có sự chọn lựa là GOC đó nhưng mà anh chắc là ghe sửa chữa nhiều quá không sợ đâu đúng đúng à, rồi à, khi đổi qua cái mẫu à, trước khi mà đổi qua xe Volkswagen Tiguan thì thị trường có rất là nhiều chọn lựa cho anh về dòng xe 7 à, chỗ anh có cân nhắc những dòng xe khác không hay là tự nhiên anh thích cái xe này anh mua à tức là cái thời điểm mà anh bán Khay đó thì sau đó một hai tháng anh với bà xã anh bàn bà xã quyết định mua một chiếc xe tại vì uh, anh với bà xã rất thích là đi uh, du lịch Ồ. khám phá những cái vùng như Đà Lạt rồi uh, à, Nha Trang, Phú Yên này kia Được. Dạ. mà mình bán xe rồi không có phương tiện đi mình rất khó chịu <laughs> đó cho nên anh mới à, quyết định là mình đi tìm một chiếc xe gầm cao vẫn là gầm cao tại anh đã từng chạy gầm cao rồi mình không muốn xuống sedan nữa dạ. thì đó anh có à, đi xem thứ nhất là Ford à, Everest, Everest. 2019 model mới mà thời điểm đó là tới khoảng tháng 6 tháng 7 nó mới có xe ừ. anh đi xem được chiếc đó và chiếc thứ hai là Toyota Fortuner 2.8V thì chạy máy dầu tất cả đều là máy dầu sau khi anh thử uh, Toyota thì anh thấy cái máy nó ồn nó ồn quá ồn. anh đã đi xe Đức êm ái quen đúng, rồi đúng, đúng. bạn xuống cái xe kia là à, nó ồn lắm nó không, ồn quá nó không, quen không quen và cái mùi dầu nó, nó khó chịu nó khó chịu sau đó anh quyết định thôi mình sẽ xuống cọc mua chiếc uh, Ford Everest 219 rồi. tới tháng 6 mới có hàng thì à, cái tiêu chí của anh thứ nhất là chọn xe phục vụ gia đình gầm cao rộng rãi và cái thứ hai quan trọng á là vì vì cái kích thước của chiếc xe chiều dài khi mà vào nhà anh phải nhỏ gọn nữa phải nhỏ gọn <laughs> tại vì cái giới hạn cái cửa và cái khoảng không ở nhà anh nó chỉ cho phép chiếc xe từ 4m8 trở lại thôi à, xe kia à, to quá đó cái buổi sáng đó anh chuẩn bị lấy tiền anh đã nhận tiền lấy tiền đi mua hẹn, hẹn ở pho phú mỹ nè ừ. để xuống mình đặt cọc luôn khi mình xuống xem xe thực tế cách uh, ờ, hỏi rồi xem cái kích thước chiều dài của nó mình thấy tới bốn mét chín tám mươi chín rồi thấy thua phải không à, thấy thua rồi bắt đầu thôi anh quyết định ờ, ôi anh uh, xin lỗi cái em sale đó là hôm nay anh đã đem tiền đến chuẩn bị ký hợp đồng với em mà anh phát hiện ra nó chiều dài quá chiều dài chiếc xe nó dài quá anh vào nhà anh không vừa của anh Thủy Thủy cái ờ, thương hiệu xe Hoa đó rồi sao cơ, cơ duyên nào anh chọn mua thiết thì, ờ, thiết của anh thì cơ duyên anh ờ, nói chung đúng là có duyên có duyên mua xe có duyên anh à mua xe có duyên trong lúc làm việc thì anh hay check Facebook hay chơi Facebook á thì ừ. anh thấy một bác chuyên về kinh doanh xe cũng có tiếng ở uh, quận 7 à, à, đưa lên chiếc xe Tiguan uh, thấy còn mới quá mới chạy có 4.200 à, cây số thôi rồi đó anh nhắm mẫu mã lên à, Google anh gõ tìm kiếm à, tin tìm kiếm thông tin của chiếc này thì thấy nó ok phù hợp với mình rồi anh gọi bác thì từ chỗ làm anh đến chỗ của bác xíu à, à phút xíu à khoảng 5 phút quốc cường la à, thì nổi tiếng rồi đúng rồi quốc cường la <laughs> để uh, sau cái review này uh, bác hải phải lấy cái commission của quốc cường la nha <laughs> ừ. thì đó anh hẹn bắt cường la anh chạy lại 5 phút anh với bắt cường la thử trong vòng 30 giây thôi anh quay về rồi anh đặt cọc cho bắt cường la rồi anh có lái thử chưa hay là anh anh lái thử luôn thì đó, anh với quá bắt cường la lên xe mới chạy ra khoảng chừng được chắc chừng cây số rồi chọn luôn à, anh thấy nó êm ái rồi nói chung nó phù hợp với mình vừa nhỏ gọn nè vừa năm cộng hai không phải là bảy chỗ Đúng. mà năm cộng hai thật sự là cái xe bảy chỗ á Việt Nam mình á ai cũng muốn xe bảy chỗ hết á đúng nhưng mà khi mà cái xe mà chở đủ bảy người á là không chở hành lý được đúng đó nên cái giải pháp mà năm cộng hai cộng một giải pháp tại vì cái xe là giờ khi có gấp bị gấp anh đi được 7 người thôi nhưng đúng. thực ra là hành lý để không được đúng đúng đó thì cái mẫu xe khi anh chọn thời gian đó là cái xe này giá mới nó cũng khoảng tầm tỷ sáu hơn một xíu à anh nhớ là khoảng tỷ 7 á tỷ 7 nếu ra biển số tỷ chín, à tỷ à, à thì anh rồi. mua, mua lại cũng rẻ hơn được vài trăm và khi anh sử dụng xe này thì uh, bây giờ dễ so sánh đi à. so chiếc này với lại cái chiếc trước của anh là chiếc uh, ờ, CLK à. cũng động cơ 2 chấm nè xe kia là 210 mấy 211 mã lực, mã lực. Uh, xe này là 180 mã lực thì cái sự khác biệt động cơ thấy có nhiều không à, cái động cơ anh thấy khi mà tăng tốc nói chung cái đường xá Việt Nam của mình thì tốc độ tối đa 120, Rồi. đó khi mình tăng tốc thì chiếc à, mạc à, ờ, GLK thì nó bốc hơn bốc hơn nó bốc hơn nó tăng tốc nhanh hơn à, nhưng mà cảm giác lái tức là khi mà mình vào cua rồi chạy tốc độ cao độ đầm anh thấy như nhau như nhau chín 90 à 90 okay, nói thì... bằng bằng bằng quá thì anh em lại ờ, so sánh so sánh. đó là thương hiệu thương hiệu mạc thương hiệu mạc sẽ sang mà sao anh lại đi so sánh với một chiếc xe bình dân đất bình dân đạt tiêu biết là cái xe này là bốn máy 180 bo lực và tăng tốc từ 0 tới 100 ờ, trong vòng hơn 7 giây à. nó cũng ngang ngang thằng CLK và thằng tốc tốc Đúng rồi. không lịch nhau mấy và sự làm khi mua xe đình người ta không quan trọng lắm nó mất độ tăng tốc là phải à. không trăm năm sáu giây à. quan trọng là mình trải nghiệm lái mình thấy nó ờ, êm ái nè và cách âm nè à. rồi uh, tiết kiệm nhiên liệu tiết kiệm thì nhiên liệu. so nhiên liệu thì nào hay hơn à nhiên liệu của thằng này anh thấy tốt hơn thằng siêu e ờ, cây luôn uh, cũng e là bốn máy luôn cũng bốn mấy luôn thì trung bình anh đi uh, thành phố là bao nhiêu lít và anh, đi được chiều bao nhiêu lít à, đi thành phố thì uh, trong thời điểm này á, sau 3 năm thì anh coi đồng hồ thì khoảng từ 9 lít rưỡi cho đến khoảng 11 lít nếu mà kẹt xe nhiều Wow à, Thì trung bình khoảng 10 lít nếu mà đường ở quận 7 mình ừ, Còn ít hơn cái xe món tại em nữa À thì rất anh thấy rất tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm liệu. À, Còn ở ngoài uh, cao tốc anh đi uh, cao tốc lên thành dù vụ anh thường đi Đà Lạt này kia nói chung trung bình trên cao tốc khoảng 7 ờ, lít rưỡi với 8 wow. lít à mà khi mà từ Đà Lạt đổ về anh chạy khoảng 6 lít 6 lít rưỡi lít. Wow. À, tại từ cái cái đoạn đường đổ dốc mà thì đó, đó. chia sẻ người là chiếc uh, xe Tucson động cơ rất là mạnh mẽ 180 mã lực à, tiêu hao nhiên liệu đi Đà Lạt đi về đổ dốc nhiều thì khoảng tầm 6 lít còn nếu mà đi đường trường thì khoảng tầm uh, 8 lít và đi thành phố khoảng tầm 90 lít Đúng. nói chung là mức tiêu hao nhiên liệu nó quá tuyệt vời và quan trọng là em muốn hỏi anh là trong gần 3 năm sử dụng số km hiện giờ là em thấy là 30 ngàn thôi 30 ngàn 47 à, ngàn 47 cây số thì trong thời gian sử dụng là anh có khi nào gặp sự cố về xe không nằm đường hay nó xì nhất trong những cái xe GLK không à, không chiếc, chiếc này anh đi 3 à, năm gần 3 năm rồi đó tháng 12 này là đúng 3 năm rồi Ồ. anh chưa thấy bị cái lỗi lỗi nhỏ gì hết á à, cứ đổ à, cứ đổ sang cứ bảo đổ dưỡng sang đi bảo dưỡng đi rồi chi phí bảo dưỡng nó có đắt đắt đỏ so với lại cái xe siêu cây anh hồi xưa không? À, chi phí nó rẻ hơn khoảng từ 30 đến 40 phần trăm ví dụ là anh đi thay nhớt đi thay nhớt một lần là tốn bao nhiêu tiền xe này chứ bảo à, dưỡng trung bình bảo, dưỡng, ờ, trung dạ. bình khoảng từ uh, ờ, ờ, 2 triệu 7 đến 3 triệu 2 3 triệu 2 à. có lọc nhất hay lọc nhà theo lọc à, nhất đúng rồi đó. Ừ. rẻ hơn uh, xe mẹt khoảng tầm uh, 30 phần trăm 30 phần trăm dạ nhưng mà an tâm là chưa hề gặp một bất kỳ một sự cố gì Đúng. xảy ra với xe này nói chung là, là sự vô sự là thương hiệu mọi người nói vui là giống như là Toyota của châu Âu vậy à, của ờ, <laughs> châu Âu nó rất là bền Đúng. Vâng. anh đánh giá gì cái kiểu dáng của xe này à kiểu dáng của chiếc này anh thích nhất là cái kiểu dáng phơm vuông vóc dạ. vuông vức của nó manly dạ. à. nó không anh thì không có thích xe dạng ẻo lả lắm dạ. bo tròn kia anh không thích anh thích cái kiểu dáng của nó vuông vức giống như thằng GeoK á dạ. à, anh thấy kiểu dáng nó không có bị mốt ờ, cái sau... Ờ, kiểu dáng vuông vức mà nhìn không có ấn tượng đúng rồi nhưng mà 5 năm 10 năm nhìn nó vẫn vậy đúng, đúng. nó không có bị demod cái, không cái, bị cái uh, lỗi nó đúng rồi. rồi nãy giờ mình trải nghiệm và cái xe này là xe chỉ được bốn bánh à. À, anh anh vô đi upload thử đó luôn. anh có vô upload là anh đi cái <laughs> cung đường lần em anh hỏi em vào à, cây thông cô đơn đó vô luôn hả à, anh đi vào luôn wow mọi người hình dung là cái đường ờ, cái ông cô đơn cũng là một cái đường ờ, địa hình kinh khủng. khá là <laughs> khá là kinh khủng cái dốc rất là cao đúng rồi và chiếc uh, ờ, quanh là cũng đã anh đã trải nghiệm đó rồi trải nghiệm vô luôn à, và ra an toàn luôn ra an toàn luôn cảm giác lái rất là an toàn đúng, luôn đúng. đó cái uh, mẫu xe à, uh, động bốn bánh ừ. uh, nó gọi là emotion của yeah. Volkswagen cũng khá là nổi tiếng đúng. hộp số uh, nó là 7 cấp 7 cấp đi uh, SG ly học kép. rồi nó có chế độ lái là mấy chế độ anh ha à, anh thấy uh, có hình như là bốn chế độ bốn chế độ lái bốn chế độ tức là sport normal eco và cái uh, cá cá nhân của mình À, rồi. cá nhân của mình rồi ngoài ra thì nó cũng còn ờ, ờ, bốn uh, chế độ ba chế độ đó là chạy đường tuyết đường oh. normal đường đèo đường đá chế độ đi địa hình đi địa hình wow. đúng rồi và cái tự cài theo cái cá nhân của mình nói chung là với một cái dòng xe thương hiệu như được nhập khẩu từ Đức luôn à. và giá tầm 1 tỷ 7 và tất cả tính năng an toàn và trải nghiệm lái thì nó về giá trị đồng tiền thì anh thấy là nó đánh giá là là quá ok không quá ok và so với uh, cái ờ, xe dạng nhìn nó đầy đủ chức năng giống như một chiếc xe uh, xe sang mình không thể so sánh ờ, bằng chiếc xe sang như mẹt ờ, bm hay box hay ờ, nói chung là thương hiệu sang của đức mình không thể so sánh bằng nhưng mà nó là ông nội của thằng boss nè ông nội của thằng Ủa? audi nè ông nội của nhiều thằng thế giới lắm đúng, đúng. <laughs> cái âm thanh xe này nghe hay không anh âm thanh đầu anh thấy nghe cũng cũng tạm cũng tạm được thôi chứ chưa có chưa em thấy em không thấy thương hiệu gì loa thường à. là Lo xịn nó gắn thương hiệu à. vô thì có loa này loa chẳng nghe à. là bình thường loa, loa bình thường nhưng mà nghe ok nghe ok tại mình không phải là cái người chuyên gia về, ờ, chuyên gia về âm thanh <laughs> em thì hơi cầu kỳ cái đó đúng, đúng. em thì hay âm thanh à. là phải ờ, tại vì mình ngồi xe thời gian còn nhiều hơn ở nhà à. nên cái chất lượng âm thanh mình ờ, cải thiện thì mình sẽ enjoy mình thân thụ nó nhiều hơn à. À, cái xe anh đi được là 30 ngàn thì anh đi xa nhất là là tới đâu rồi không? À, chuyến xa nhất của anh là đến Phú Yên Phú Yên à đến Phú Yên là khoảng năm trăm rưỡi rồi. rồi sau đó anh cũng có đi Phú Quốc quất chạy à, luôn anh chạy luôn cũng ờ, mang xe qua lên phà rồi chạy ra phú quốc rồi đà lạt thì anh thường anh với bà xã rất thích đà lạt một năm anh đi 4 năm lần á wow à. rồi điểm gì anh à, nãy giờ mình nói là điểm gì là anh à, cái xe đi phục anh gần 3 năm rồi điểm gì anh hài lòng nhất về cái xe này hài lòng nhất anh à. thích nhất về cái xe này đó chiếc ờ, cái hài lòng nhất là anh thích cái phơm của nó cái phơm của nó À, nó chạy đồng chắc nói chung cái không gầm à, chắc à, độ an toàn cũng ờ, cũng ok dạ. à, nó không có thiếu một chiếc ờ, năng gì ờ, rồi dẫn động tại sao anh đi ừ. anh anh thích em biết anh thích hay đi Đà Lạt là do xe này những động bốn bánh bốn bánh đó anh đi đường đèo cảm giác nó an tâm nó an tâm nó không bị sàn nó không bị à, sàn không bị rất là sướng đúng tay lái đầm chắc khi vào cua nó không có bị sàn như những chiếc xe một cầu dạ. dẫn động bánh trước hoặc dẫn động bánh sau rồi điểm gì anh ờ, không hài lòng trên mẫu xe này à, không hài lòng của anh là về chắc chắn là giá giá giá ok giá là giá mua nó cao rồi đúng rồi giá nó hãng nó định giá cao quá khi ở thị trường Việt Nam mình cho nên ờ, cái sản phẩm cái số lượng nó không được uh, như Mặc, kỳ vọng mặc dù anh thấy xe này rất là tốt rất do tốt thấy quá. cái giá nó, nó nó cao quá đúng rồi nhất là do nó, nó nhập khẩu từ Đức về đúng nên uh, giá nó cao nó không uh, so được với lại uh, GLC hiện nay là à. được lắp ráp trong nước thì giá nó thấp hơn. thấp hơn nhưng mà nếu GLC nhập khẩu thì giá một, một trời một rất là cao à. như Audi cũng giá rất là cao thì trong phân khúc xe Đức thì cái xe nó giá ở đây là mặc dù đánh giá cao nhưng mà đánh giá đó là chấp nhận được khi so với những xe nhập khẩu từ Đức về à. thậm chí từ châu Âu luôn à. giá cũng ngang ngang nhau rồi về giá thì còn cái điểm gì anh không hài lòng về mẫu xe này khi à. sử dụng thời gian dài không nói chung anh chỉ uh, về giá thôi về giá thôi còn tất, tất cả, cả mọi thứ là đều tuyệt vời đúng, so với anh giá trị đồng tiền à, rồi trải quan điểm của anh thì ok tất ừ. cả đều ok sau 3 năm sử dụng à, xe không bị ờ, xì nhớ không bị bất kỳ sự cố gì à. cảm thấy anh à, an tâm khi sử dụng xe này anh rất an tâm và có một cái điểm anh thấy điểm cộng nữa là sau 3 năm sử dụng những cái nội thất như cửa wow. ron cửa nó không có bị cọt kẹt À, à, Chất, ý là chất liệu mặc dù nhìn chất liệu không đẹp đúng rồi chất à, liệu nhựa không anh toàn chất là nhựa không, nhựa không đẹp bình dân nhưng thấy mà sau ba năm nhìn nó vẫn vậy đúng vẫn rồi. mới 90 phần trăm không có xuống cấp không có kêu cọt kẹt không, có bị lão hóa không, bị, không bị lão hóa cái ghế không bị lão hóa này kia luôn đúng wow thì à, đó mọi người à, thường đánh giá xe Volkswagen có thể là không có đẹp nhưng mà đấy theo đánh giá của anh Lê Duẩn một người trải nghiệm và chiếc xe thứ 8 à. trải nghiệm xe từ năm 99 đến giờ 99 cũng 99 wow cũng là rất là lâu rồi có đánh giá khách quan về cái mẫu xe Volkswagen Tiguan và hy vọng đây là sự chọn lựa cho những bạn bè này, cho những người khách hàng đang tìm kiếm mua một cái mẫu xe à, gia đình nhỏ gọn và có thể trải nghiệm du lịch và trải nghiệm lái với hệ thống chuyển động bốn bánh emotion yeah. và giá cả thì nói chung là sẽ đức thì chấp nhận được yeah, đúng à. Đó khi anh đi xe này thì sẽ chắc chắn nhiều bạn bè hỏi anh về anh tư vấn luôn <laughs> à, xe này có đáng mua không rồi có nên mua hay không thì anh à, có khi nhận, có nhận những lời à, tư vấn đó không anh à, anh cũng đang à, tư vấn cho hai anh bạn của anh là anh cũng đang chọn xe ừ. thì anh tư vấn nên mua chiếc xe Tiguan On Space ừ. cái giá thành nói chung đến thời điểm này thì nó chấp nhận được và nó đang cũng khuyến mãi uh, cũng, tốt cũng giá rất tốt và nội thất rộng rãi thì anh cũng đang tư vấn cho hai anh bạn để ảnh ờ, xem xét và ảnh mua thấy cái ghế sau rất là rộng rất rất rộng ghế sau thằng ghế giữa mình có thể dịch lên dịch xuống ừ. để tạo cái chân tạo hàng ghế thứ ba cho hàng ghế thứ ba rất là thoải mái có khi nào anh thử chở hàng chưa à, chở hàng thì anh cũng có chở nhẹ nhẹ thôi tức là năm rồi <laughs> anh có bán chuyên về đồ nhựa áo xe Pariolic á à, okay. à, nhiều thùng nó cầm cồng cờ lắm anh hạ tất cả hai hàng ghế luôn. cái xương nó chở rất là thoải mái thoải mái luôn à. là một cái xe 5 cộng 2 thành xe bán tải luôn đúng, đó. chở hàng luôn đó. là gấp ba hàng ghế gập lại hết chở ở đây hết trong sau bình thường luôn bình thường anh có nhu cầu đậu xe chưa anh chưa đến chưa. thời điểm này anh chưa có nhu nói chung là anh an tâm xe này sử dụng thêm à, bao nhiêu năm nữa chắc hai năm nữa hai năm nữa đó là chiếc xe anh đã sử dụng ba ba năm mà Đúng. an đó. tâm sử dụng thêm hai năm nữa rồi hy vọng là chúc cho công việc anh uh, luôn luôn được thành công uh, tốt đẹp và để anh có thể đổi cái mẫu xe Volkswagen Touran mới hôm em mới đi coi thấy xe nó đẹp quá à bự rộng rãi thoải mái hơn cái xe này nó đó một sự trải nghiệm thì thông, thông thường thì anh 5 năm đổi xe chứ em cứ hai năm đổi xe lần à. <laughs> không chiếc xe này kể như anh là anh đi lâu nhất okay. anh cũng thường 6 chiếc xe kia hai năm năm rưỡi hai năm là anh đổi ok đây à, là mà, cái xe mà là chiếc xe này là chiếc xe anh đi lâu nhất do nó bền do nó bền do nó bền đó, nó bền. đó xe rất là bền rồi ok rất cảm ơn anh à, nhiều nhé rồi hy vọng là sẽ à, có dịp à, trải nghiệm cùng anh trên những cái mẫu xe mới rồi à, anh cũng qua cái ngày hôm nay thì anh cũng cảm ơn bác Hải ừ. và anh em của Ca Bạch Xanh đã tạo điều kiện cho anh để review chiếc xe mà mình chọn và mình ừ. yêu thích à. Dạ. thì anh cũng qua kênh Ca Bạch Xanh anh cũng kính chúc tất cả các vị khán giả những người uh, sắp sửa và đang tìm hiểu về chiếc xe dự định mua của mình uh, sẽ chọn được những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình và cá nhân của mình uh, thông qua kênh uh, Car Passion của uh, bác Hải uh, anh xin cảm ơn rồi cảm ơn nhiều nhé ok ok xin chào mọi người xin chào mọi người